គេរ៉ាញ់គាត់ទីមកនេះ hết nhạc này love is the most profound. Regenerate your love, spread it all around the world. You are the source, we're the ones create the world. Don't let them put you down, we go cycle back around. What I found, love is the most profound. Been feeling depleted, stretched thin, patterns repeated, deeply seated. Misused, mistreated, seems like I'm defeated But deep down still competing Just need the nutrients so we properly can feed it Get back to the source so the cycle is completed Increase the life force, giống nhau vậy, nhà bài nó yếu hơn, lá này nó yếu hơn, lá mình, lá mình có đồ Imprint it in your memory so you can store it And use it later to inspire like the fire when the cold hits Before we bring in a new, gotta burn through the old shit Restoring it new, it's how we do solid gold hits Feel it in your soul when the song hits Generate your love, it all around the world You are the source, we're the ones who create the world Don't let them get you down, we gon' cycle back around What I found, love is the most profound Regenerate your life, spread it all around the world You are the source, we're the ones who create the world Don't let them get you down, we gon' cycle back around Nó hai mana mà năm công năm máu Phải đái thật Don't let them beat you down, we gon' cycle back around What I found, love is the most profound con xịn của nó luôn đội ờ, thì không đấu vòng này ờ à, nó không cho mình vào bài à sao thế nhở bắt mình đấm luôn này too much of my living. Tao biết đánh bài nào được Bài ăn gì Chọn bừa vậy À, roll này à, lại à Còn lại à công rồi trừ mất công còn hai máu này chưa cần dinh không round đầu đánh luôn nhỉ Nên nó không có thằng nào thủ lại chả đánh vội hai máu à? khỏe phái view nhỉ Giờ thử bỏ con này vào xem tác dụng gì ạ À độc à Toàn đánh thằng vào máu ấy luôn <coughs> <coughs> hai à nhưng con này ra vụt phát con này trừ mất một máu này chết luôn hợp lý mấy con này trước mẹ đánh tim độc mà trừ máu nó liên liên tục ạ à. mình cứ vào bài được là trừ máu thằng vào trụ luôn trụ địch luôn đỉnh thực sự cái bờ công phát nó chết rồi lấy gì về đỡ nữa mày quẹt đi nhở I don't know why so many of y'all moving in This entire nation is designed to perpetually test my patience. my racing, my mistakes faced, but she keep buying crystals and talking about vibrations. I'm tired of waiting on change that never comes. Sam Cook was wrong. The Empire Strikes Back, and this time the dark side won. This is nihilism. This is what's the point of trying to change my conditions. This is dirty black Air Force Ones and Grand Theft Auto side missions. Eyes twitching. Get your hands out my pocket and get your dirty dishes out of my kitchen. công cho không có mana, công có đéo. Self hesitation. regulation, deregulation. This is not a simulation. It's actual, actual attack of them versus us versus who we think we are. Cứ bỏ được một lá trừ một điểm đỉnh mãi Tam một này. Tam tam. không ai nữa ui con này đều khỏe nhở lá này đỉnh vãi nồi ạ bốn máu năm công mất một mana Mỗi tội là phải hủy một lá đi thôi thả nó vô cái bỏ luôn luôn duy ok kìa luôn luôn duy trì lợi thế bài trên bàn nữa được thì chó lại còn khỏe nữa nè à, sao chép cả bài Timor khỏe thật Cứ bỏ một lá vào trừ một một máu trụ Tim địch cho lá này à? Lá mới mới đi, cho khỏe. Mình quét này lấy rồi đúng không? Đấy là mình có rồi. copy lơn lơn được rồi này trông có vẻ không cần thiết mấy nhỉ Ôi nhiều tiền mua hết đi hưu nãy đánh nãy giờ đéo chưa cần hưu phát nào rồi còn timo luôn uhm, trong đội hình khá ổn đấy nhỉ Thì nó có một lá trước trên bàn thôi Lừa à? à, copy cạc à? Copy con mạnh nhất thôi. <coughs> là sao kìa Tưởng là được bỏ vào bàn chứ Chết mẹ giờ nó công Nó ba lá vào bàn thì Thì đỡ thế build là được <coughs> Gì ấy, mình chọn cái gì ấy à, Mình chọn bài vào bàn à 21, một máu, hai công Bên đang cần máu trâu trâu một tí Ngon chưa Này khỏe vãi đái chưa Viêm minh công à Một một Một máu hai máu Mình sẽ phải đánh một con năm công Con ba công Xem nó đỡ gì Ôi nhưng mà con này mới có hai máu quên mất nó à, vẫn bị chết một con ạ à. vẫn hơi sơ suất được nó hết bài rồi còn lá sấm sét này lan mắt này cháu biết để làm gì à mình chỉ cần chơi bài một thôi là à, ăn nó rồi Đạn chết con này luôn này Hết bài để công luôn này Bắn độc à Bố mẹ lại siết tiếp Nếu cho mày nở rau công đéo được công luôn làm gì nhau Đấy, bây giờ đến lượt mình công rồi Đút những con nào mà ờ, vừa rẻ vừa khỏe vào thôi Uầy wow. 3 điểm 7 công 6 máu này Bắn chết luôn Bây giờ mày lấy gì về chống nữa câu thế thôi ok ba đam giết được một con để được chết chưa sột tính ra ai nemo à nhầm ải timo này còn dễ hơn là ải su Rồi ok hôm nay like đến đây thôi Hẹn gặp lại anh em ở buổi livestream tiếp theo nhé Nhớ để lại cho mình một like, một follow Để uh, nhớ ấn nút chuông để theo dõi Để được thông báo luôn mỗi khi mình livestream